Ok hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiến số kèo cũng như là kênh à, Tiến bóng đá nha anh em. Thì tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định cho anh em một trận đấu sớm tại ngoại hạng Anh, đó chính là trận đấu giữa cái thằng à, Manchester United giữa MU với Everton. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 tối ngày 8 tháng 4 nha anh em. Đó, thì vào ngày 8 tháng 4 đây chính là cái trận đấu sớm nhất tại cái giải ngoại hạng Anh cũng như uh, à, sớm thứ nhì sau cái trận đấu giữa Juve UNDG với Monza tại Syria được diễn ra vào lúc 17 giờ 30 nhé anh em. Đó. Thì à, anh em nhìn này, vào cái ngày 84 sẽ có rất nhiều trận đấu hay hấp dẫn được diễn ra. Nếu như mà Tiến không có lên kịp được hết cái video trong cái trận đấu này cho anh em tham khảo ấy thì anh em cứ à, muốn muốn lấy nếu mà anh em muốn lấy tất cả các mã kèo chuẩn nhất về các trận đấu này thì anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là các đường link ở dưới phần mô tả trong cái video này gồm có đường link đây Tiến sẽ ví dụ cho anh em nhé gồm có những đường link như là à, đây mỗi cái video Tiến đều dán những cái thông tin cá nhân của mình dưới đường link đó chính là Facebook cá nhân này đường link Telegram hay đường link fanpage đường link TikTok đó anh em có thể ấn vào để liên hệ cho Tiến một trong những cái nền tảng này nếu anh em không biết cách liên hệ này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo của Tiến 0963 731 346 Tiến có để phía dưới màn hình trong các video này đó anh em cứ liên hệ đi à, chỉ cần anh em có một số vốn một hai củ trở lên ít nhất là một hai củ nhé còn vài trăm tốt nhất được có liên hệ cho tiến ít nhất là một hai củ trở lên đó à, và có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking để có thể à, à, đăng ký một cái trang chơi trực tuyến như là tiến đang làm hiện tại thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí tiến sẽ hỗ trợ cho anh em không thu một đồng phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhé đăng ký à, một cái tài khoản có xài cái chuyển khoản online internet banking ở đây có nghĩa là anh em có thể à, chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy bởi vậy mà anh em có xài cái đó mình mới có thể đăng ký một cái trang chơi mới có thể nạp rút trực tiếp về cái số tài khoản của mình được ok cho anh em thì quay trở lại với à, video này à, tiến sẽ phân tích nhận định cũng như đẩy lên cái mã kèo chặn MU với Everton cho anh em tham khảo nha đó trước tiên trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo đó tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì hiện tại tiến nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm đó vì trận đấu của quỷ đỏ diễn ra khá sớm tại ngoại anh nên tiến cũng lên video sớm cho anh em thì ở trận này à, tiến đã lên sớm nên chưa có được nhiều cái thông tin chính thức về về à, về hai đội với anh em cho nên à, những cái mã kèo mà tiến đưa lên hiện tại tiến nhắc lại một lần nữa chỉ là những mã kèo tham khảo thôi nhé anh em hợp mã trùng ý anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc xem như là cái những cái kinh nghiệm để tiến nói ra cho anh em ờ, có thêm nhiều cái ờ, kinh nghiệm cũng như học hỏi về hai cái đội bóng này thôi đó thì hiện tại nhà cái đã đưa ra mức kèo chấp cho MU trước Everton là một hòa 1.25 0.75 cùng với 1.5 cả trận đó và mức tài xỉu trận đấu này là 2.5 2.25 2.75 và ba hòa ở hiệp 1 thì MU cũng sẽ chấp Everton lần lượt với cái mức chấp là 0.25 cùng với chấp nửa trái nha anh em còn về mức tài xỉu hiệp 1 là một hòa cùng với 1.25 thì như Tiến đã nói Tiến nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm để lấy được cái đề xuất từ YouTube thì anh em mới có thể tìm kiếm được cái kênh cái video này của Tiến để anh em xem để anh em tham khảo mã kèo đó thì Tiến nhận định sớm nên chưa có được những cái mã kèo đầy đủ hơn như là mã kèo gốc kèo thẻ này nọ nhưng mà chắc chắn với anh em khi mà anh em cầm một cái trang chơi như Tiến đó chủ động vào được những mã kèo mình thích này thì chắc chắn sẽ có nhiều mã kèo khác cho anh em chơi đặc biệt là mã kèo thẻ kèo gốc kèo gung này nọ nữa nhưng mà hiện tại tiến lên video khá là sớm nên nhà cái chưa đưa ra những cái mã kèo đó cho anh em mã kèo thẻ kèo gung kèo gốc đâu đó nhưng mà chắc chắn với anh em là trong ngày 8 tháng 4 này à, vào buổi sáng thôi sáng hoặc trưa thôi trước cái giờ ống lăn tầm 6 7 tiếng luôn cũng được đó thì nhà cái sẽ đẩy lên nhiều mã kèo nó nó à, ok hơn để anh em có thể chơi đó anh em phái chơi góc phái chơi thẻ phái chơi gung thì cứ vào cái trang mà chơi ok chưa còn cái việc mà tiếng nói từ ban đầu ấy để cầm một cái trang chơi như tiếng rất là chủ động đúng không thích mã nào vào mà đó không có phải báo trước qua bên ngoài qua thầu qua cò trước bông tiếng làm gì hết á chơi trên trang rất là cao luôn không bị mất like mất phí gì hết đó tự chủ động cầm cái trang như thế này này rất là ổn luôn đúng không anh em anh em muốn được chơi như tiếng thì cứ liên hệ với tiếng nhé à, số zalo tiếng để phía dưới có màn hình đó anh em cứ liên hệ đi tiếng sẽ hỗ trợ anh em vào nhóm cũng như là chỉ cho anh em cách đăng ký cái trang chơi như tiếng luôn ok chưa à, mà để đăng ký trên trang chơi tiếng nhắc lại một lần nữa phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online có nghĩa là trực tiếp chuyển tiền được trên cái điện thoại của anh em đó cũng như là nạp rút về cái số tài khoản trên số điện thoại anh em luôn đó thì anh em mới có thể chơi trên cái trang như thế này ok chưa thì với những mã kèo hiện tại à, Tiến sẽ đưa lên những cái sự lựa chọn của mình Nhưng trước khi đưa thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha Đây, thì trước tiên, trước tiên anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng có thấy à, đội chủ nhà Manchester United thì đang có được 53 điểm sau 28 ờ, vòng đấu với 16 thắng 5 hòa và 7 thất bại ghi được 42 bàn thắng để thủng lưới 37 bàn đó thì các bạn xếp hạng ngoại hạng Anh hiện tại cũng vẫn còn rất là gay gắt luôn em đó rất là căng thẳng luôn khi mà cái top uh, từ top 3 top 3 đến top 7 của uh, xin lỗi em là từ top 3 đến top 9 luôn đó năm cái đội bóng này đó bảy đội bóng này bảy đội bóng này thì đang có cái sự cạnh tranh rất là quyết liệt đó từ top 5 tới top 9 <clears throat> mọi đội đều có được cái cơ hội để lọt vào cái uh, vị trí top 4 tại giải ngoại hạng nha anh em thì nếu như uh, thằng mu mà nó thất bại trận đấu này chắc chắn là sẽ có nguy cơ để tụt uh, khỏi cái nhóm bảng xếp hạng top 4 để mất đi cái vé dự cúp châu Âu đúng không anh em vì hiện tại cái thằng Tottenham vị trí thứ năm nó vẫn đang có được 50 điểm này chỉ kém mu 3 điểm cách biệt mà thôi thậm chí là cái hiệu số của nó thậm chí hiện tại nó còn tốt hơn cái thằng Manchester United hiện tại nữa đấy còn bên cạnh đó thì Titan nó cũng đã có 46 điểm này đó nó nó chỉ thi đấu 27 vòng thôi thua MU một vòng và chỉ kém MU với tầm 7 điểm cách biệt mà thôi thì mọi cái điều tại vị trí top 4 vẫn còn nguyên đối với uh, uh, cái cơ hội để dự cái vé cúp châu Âu á vẫn còn nguyên đối với các đội bóng ở ngoại hạng Anh hiện tại từ top thứ 9 trở lên đúng không anh em đấy thì còn về cái thằng đội khách Everton thì nó đang đứng ở vị trí thứ 16 với 27 điểm sau 29 vòng đấu với 6 thắng 9 hòa và 14 thất bại này ghi được 23 bàn thắng và để thủng lưới 41 bàn thì nhìn vào cái bảng xếp hạng ờ, cửa dưới tại ờ, ngoại Anh thì anh em anh em có thể thấy là uh, tuy nó xếp ở vị trí thứ 16 nhưng hiện tại bảng xếp hạng ngoại Anh nó chỉ ở ở nửa cuối bảng xếp hạng anh em nó chỉ uh, uh, xếp cách biệt với nhau lần lượt là từ hai ba điểm ba bốn điểm gì thôi nè thằng Everton thứ 16 nó đang bằng điểm với thằng ờ, Nottingham Forest ở vị trí thứ 17 cũng như là Bournemouth ở vị trí thứ 18 nhóm cầm đèn đỏ luôn đó nhưng mà nó xếp trên nhờ cái hiệu số bàn thắng của nó cao đúng không anh em và cái thằng Leicester ở vị trí thứ 19 cũng đã có đến 25 điểm rồi đó chỉ kém Everton 2 điểm mà thôi thậm chí là Southampton nó cũng đã có đến 23 điểm đó kém Everton cũng chỉ 4 điểm mà thôi thì tiến chắc chắn bên em gần từ cái vị trí thứ 12 là thằng Chiton Ballet này cho đến cái vị trí thứ 20 là chưa biết chắc chắn là đội nào sẽ gớt hạng ở mùa giải năm nay đâu đó mọi đội vẫn còn cái uh, uh, nguyên cái sự nguy hiểm là phải gớt hạng mùa giải năm nay để chơi giải championship vào mùa sau đúng anh em vì hiện tại cái khoảng cách nó quá gần với nhau thôi đó vì tiếng hay nói là cái giải đấu ngoại anh xứ sở sương mù là cái giải hấp dẫn nhất hành tinh là điển hình như cái mùa giải hiện tại anh em không nên bỏ lỡ những trận đấu như thế này đó không phải cứ những đội cuối bảng là anh em không xem đâu còn những đội cuối bảng thậm chí nó đá những cái mùa giải cuối nó đá còn hay hơn những cái đội đầu bảng đó anh em vì nó quyết liệt nó cạnh tranh á đó. đó nó cạnh tranh để nó trụ lại mùa giải ok chưa thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội nhé đầu tiên là MU MU nó đã có được tổng cộng là 6 chiến thắng 6 chiến thắng một hòa và hai thất bại ở chín vòng đấu gần nhất riêng cái trận đá với bay Brighton thì nó đã bị dời vào ngày khác nha anh em thì cái phong độ của MU cũng khá là ổn ở trong những trận đấu gần đây và đặc biệt sau cái trận thua Newcastle đó sau cái trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp top 4 đó chính là Newcastle ngay trên sân của Chích Chè với số 02 thì mới đây nhất mới đây nhất thì MU đã xuất sắc đánh bại được cái thằng Brentford với số là 1-0 đó qua đó đã kiếm lại được 3 điểm và bằng điểm với cái thằng Newcastle này nhưng vẫn xếp sau do kém hiệu số nha anh em đó một cái phong độ cũng khá là tốt dành cho MU à, còn về đội khách về đội khách uh, Everton thì nó uh, cũng đã có được 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 thất bại 10 vòng đấu gần nhất. Thì anh em để ý này, Everton từ khi mà thay tướng thì nó đang có phong độ phải nói là cực hay cực tốt luôn. Ở 4 trận gần nhất nó đã mang về tổng cộng được đến 6 điểm, cho dù chỉ 6 điểm thôi nhưng mà nó vẫn chưa thua trận nào. Anh em nhớ chưa? Ở 4 trận gần nhất nó vẫn đang bất bại, hòa hai đều trước Nottingham, rồi thắng 1-0 trước Brentford. Đó rồi hòa hai đều trước ông lớn Chelsea này cũng như gần đây nhất ngay trên sân nhà của mình thì nó cũng đã cầm hòa cái đội bóng mạnh Tottenham với tỷ số là 1-1 đó phong độ khá là ấn tượng dành cho Everton ở giai đoạn cuối mùa giải này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội nhé về sân nhà thì anh em thấy này cái thằng MU nó cũng đã có đến 5 chiến thắng một trận hòa ở 6 chiến uh, thi đấu trên sân nhà gần nhất đó trên sân nhà thì MU vẫn là một cái bóng cực kỳ khó chịu luôn em đó còn về đội khách thì sao về đội khách uh, uh, Everton thì nó có 3 thất bại và hai trận hòa cùng tỷ số hai đều ở 5 chiến làm khách gần nhất đó xét về phong độ thì chắc chắn là MU nó đang nhỉnh hơn thằng Everton cũng như được thi đấu trên sân nhà cũng là một cái lợi thế rất lớn dành cho MU đúng không anh em thì trước khi đưa ra cái tỷ lệ kèo một tiếng chọn anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu nhé đây trong lịch sử đối đầu thì MU đã thắng 2 hòa 1 và thua 1 trước Everton à, Riêng ở trận lượt đi mùa giải năm nay thì MU cũng đã thắng Everton ngay trên sân nhà của Everton luôn với tỷ số là 2-1. Đó, thì ngay sau đó cách sau đó 2 tháng thì hai đội đã gặp nhau tại giải cúp FA thì MU cũng đã loại cái thằng Everton này tại cúp FA với tỷ số là 3-1 ngay sân Old Trafford của Quỷ Đỏ luôn. Đó và tiếp theo, tiếp theo vào ờ, à, 18 giờ 30 ngày 8 tháng 4 thì MU lại có cuộc đụng độ với Everton. Chắc chắn là sau hai cái trận thua liên tiếp khi mà phải đụng phải MU thì chắc chắn Everton nó cũng hơi hơi hơi hơi hơi bị nhùng trước thằng MU đúng không anh em? đó đặc biệt là phải chơi trên sân nhà của MU nữa thì mọi chuyện nó sẽ khó khăn hơn đối với Everton rất là nhiều đó thì anh em hãy cùng tiến xem thêm một ít thông số về cái lịch sử đối đầu nha đây thì hiện tại trong cái một ít thông số khác nó chỉ cập nhật cho các cái mã như là MU uh, ờ, đều đâm thủng lưới đối phương ở 4 trận gần nhất và 5 trên 7 trận gần nhất là đối đầu với nhau. MU là đội mở tỷ số trước Everton và 7 trên 7 trận đối đầu nhau 7 trên 7 chặn luôn nha anh em tỷ lệ 100% là cả hai đội này đều về mức xỉu thẻ nha anh em đều có dưới từ 4.5 thẻ phạt trở xuống đó có nghĩa là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã xỉu thẻ cuộc đối đầu này nha đây nhưng à, tuy là 7 trên 7 chặn anh em có thể đầu tư vào mã xỉu thẻ nhưng mà tiến nghĩ là anh em cũng không nên đầu tư đâu vì hiện tại vì sao vì hiện tại cái thằng MU thằng MU thì nó đang quyết liệt cạnh tranh cái vị trí top 4 đó còn Everton thì nó lại đang uh, à, có một cái vị trí không có an toàn này nó cũng đang thi đấu rất là áp lực cũng đang rất là quyết liệt để giữ cái vị trí uh, tốt đó để tránh cái việc mà xuống hạng đúng không anh em nên chắc chắn chắn là trận đấu này hai đội sẽ dần co kiểu như là tranh chấp uh, bóng rất là quyết liệt luôn đó cho nên tiến cũng nghĩ là trận đấu này có thể nó sẽ uh, dẫn đến nhiều chiếc thẻ phạt ấy nên tiến sẽ không khuyến khích anh em vào cái mã xỉu làm gì đâu nhé không nên vào mã xỉu thẻ phạt nhé ok thì với những gì mà tiến đã nhận định phân tích cũng như tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra thì tiến đã chốt được cho anh em các mã kèo sau đây đầu tiên là anh em đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là tài mu ở trận đấu này đó tài 2.5 cả trận cùng với mã kèo tài hiệp 1 đó ok cho anh em bên cạnh đó anh em dằn thêm cho tiến vào cái mã tỷ số nhá anh em dằn thêm cho tiến vào cái mã tỷ số là một điều ok chưa đây thì đây tiến sẽ cho anh em xem cặn thêm một chút nữa này anh em nhớ nhá đây là ba mã kèo tiến đưa ra tài 2.5 cả chặn, tài một hòa ở ngay trong hiệp 1 và dằn một ít vào cái mã tỷ số một đều. Đó, anh em nhớ là dằn một ít vào mã tỷ số một đều thôi nhé để tránh trường hợp là hai đội hòa nhau một đều, anh em sẽ bị gãy cái mã kèo tài cả chặn này. Nhưng ngược lại anh em sẽ húp được cái mã kèo là là tỷ số 1-1 với bỏ một ăn 7.7. Đấy thì đây chính là ba cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đấu đầu này thì tiến xin nhắc lại đây chỉ là những cái ý kiến riêng của tiến đó ý kiến riêng về cuộc đấu đầu này thôi anh em mới hợp mã trùng máu thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc xem như là tham khảo mà thôi ok cho anh em thì uh, những anh em nào mà muốn lấy những mắc kèo chuẩn hơn cũng như là đang thu tha sau bờ ấy đó muốn gỡ gạt muốn cùng đi với tiến ở những cái trận đấu sau đó muốn đi xa hơn uh, muốn gỡ gạt để tránh cái việc mình thua tha sau bờ thì anh em cứ uh, vào cái nhóm của tiến đi tiến sẽ đẩy kèo lên nhóm hàng ngày cho anh em theo cho anh em kiếm cơm gạo rồi kiếm lãi này nọ đấy thì tiến xin nói là một lần nữa nhé những anh em nào mà đang thật sự thua tha sau bờ đó thua tha sau bờ nha cũng như là những anh em nào mà đang uh, uh, có kinh nghiệm chơi banh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trang để chơi chỉ cần anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online là có thể chuyển tiền trực tiếp trên điện thoại ấy là anh em có thể chơi như tiếng tiếng sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em ok chưa còn để vào nhóm của tiếng vào nhóm của tiếng bắt buộc là anh em phải có một cái số vốn muốn gỡ gạt là phải có vốn vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên đó còn một hai trăm vài trăm thì tốt nhất đừng có liên hệ cho tiếng làm gì hết mất thời gian hai bên thôi đấy vài trăm tiếng không thể nào giúp anh em được ok chưa thì tiếng nhắc lại nhá một hai củ trở lên cùng với cái việc là anh em phải có uh, một cái trang chơi như tiếng đó một cái trang chơi như tiếng anh em là chưa có trang thì cứ uh, có vốn thì cứ liên hệ đi có số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online thì tiến sẽ giúp đỡ anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn anh em chơi trên trang luôn ok cho anh em tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé nếu như mà anh em yêu quý tiến ấy, thấy nhận định của tiến hay hợp lý thì anh em để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi hai cái kênh tiến số kèo cũng như là kênh tiến bóng đá nha anh em à, thì trước khi kết thúc video anh em cũng uh, Tiến Tiến cũng muốn chia sẻ với anh em thêm một việc nữa là ngoài cái việc mà liên hệ qua cái số Zalo 0963731346, anh em còn có thể ẩn vào cái phòng mô tả ở mỗi cái video mà Tiến đăng lên đấy cũng như trong cái video này chặn MU với Everton anh em có thể bấm vào cái phần mô tả anh em tìm đến những cái đường link cá nhân của Tiến Facebook nè Telegram hay là fanpage hay là TikTok đó anh em nếu như không biết liên hệ qua cái số Zalo những anh em nào mà không có chơi Zalo có thể liên hệ với Tiến ờ, qua những cái nền tảng như là Facebook Telegram fanpage với TikTok nha Tiến để đường link dưới đây anh em chỉ cần ấn vào thôi là sẽ trực tiếp uh, uh, tìm ra được cái đường link chính chủ của Tiến đó anh em chỉ việc nhắn tin Tiến sẽ hỗ trợ anh em ok cho anh em à, thì Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé à, Tiến cảm ơn anh em đã ủng hộ Tiến thời gian qua và chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đó và Tiến cũng gửi thêm một lời chúc nữa là chúc cho anh em và gia đình có thêm thật nhiều sức khỏe nhé